matet kunoan amantani ku walimo eh ta penyangan pak pak diain Hamachi ramage yatte changsai e, hamachi. मान पाणी फार्म नाही मी Bichi chenge bule, bichi chenge bule, we maka buyin, we maka buyin, we maka buyin, tawa da bugane. Kotin wa rege, kotin wa rege, titigu mezi, titigu mezi, tawa da bugane. Bugane.